Hello, chào mừng anh em quay trở lại với video nhận định soi kèo trận đấu giữa Empoli và Torino diễn ra vào lúc 21 à, giờ ngày 28 tháng 1 trong khuôn khổ vòng 20 giải đấu Serie A tại kênh à, Cao Tiến soi kèo. Trước khi đến với trận đấu này, anh em nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được à, những thông báo khi có video mới nhất từ kênh Cao Tiến soi kèo. Quay lại với cặp đấu này, hiện tại Torino ngày càng rời xa giấc mơ châu Âu sau những cú sảy chân liên tiếp. Bên cạnh đó thì vấn đề hàng công khiến cho huấn luyện viên Ivan Juric phải đau đầu. Giống như mùa trước thì Torino khởi đầu rất là ấn tượng nhưng ờ, cũng rất nhanh gây thất vọng và tuột xuống ở vị trí thứ 8 về xếp hạng. À, hiện tại thì trong năm trận đấu gần nhất tại giải bóng ờ, vô địch quốc gia Ý, Torino chỉ đem về đúng một thắng lợi 1-0 trước Fiorentina nhưng phải nhận thất bại 0-1 trước Spezia cùng ba trận hòa với tỷ số 1-1 lần lượt trước Torino, Verona và Salernitana à, mùa này hàng thủ của Torino chơi ổn định với sơ đồ 3421 ờ, đồng quân của thiền trưởng Ivan Juric mới đẩy thủng lưới 20 lần sau 19 chặn à, dẫu vậy thì các cầu thủ sân bàn vẫn là vấn đề à, tồn động đáng buồn hơn năm vòng đấu vừa qua chỉ có nổi 4 pha ghi bàn à, chẳng bất ngờ nếu Torino lại lâm vào bế tắc trước đội chủ nhà Empoli à, chiến hành quân ở vòng 20 được dự báo là lành ít giữ nhiều bởi đội chủ nhà Empoli đang có phong độ cực kỳ tốt sau World Cup thì à, Emoli đã trở lại à, đầy ấn tượng để vươn lên à, vị trí thứ 9 tại bóng đá Ý. Đồng quân của Paolo Zanetti không để thua 4 vòng đấu liên tiếp, trong đó có hai chiến thắng và ghi được 5 bàn thắng để lột lưới 3 lần. Thậm chí là họ kết liễu Inter Milan bằng tỷ số 1-0 và cầm hòa cả Lazio với tỷ số 2-2 trên chuyến làm khách ở vòng đấu thứ 17 vừa rồi. Đến với lịch sử đối đầu của hai đội, Torino không thua trước Empoli ở 3 trận đấu gần nhất và 6 trận đối đầu gần đây Empoli đã không thể à, giữ sạch lưới so với 4 trận của Torino à, và cặp đấu này gặp nhau à, gần đây thường xuất hiện rất nhiều bàn thắng 4 trên 5 trận mới đây hai đội đều ghi bàn và có đến 3 bàn thắng trở lên trong mỗi trận đấu thêm một việc nữa là Torino và Empoli đối đầu nhau thường à, rất quyết liệt và xảy ra liên tục các tình huống phạm lỗi dẫn đến việc à, xuất hiện rất nhiều thẻ phạt điển hình như là 6 trên 7 trận gần đây cặp đấu này kết thúc trận đấu với từ 5 thẻ phạt trở lên còn về kèo gốc thì 5 trận gần nhất hai đội không có tới 10 quả góc trên một trận đến với tỷ lệ kèo thì à, đội khách Torino chấp đội chủ nhà 0.25 còn mức tài xỉu cả trận là 2.25 à, và Torino như thường lệ thì được xếp cửa trên tuy nhiên à, không đồng nghĩa họ sẽ có một trận đấu dễ dàng phong độ à, những trận gần đây rất là xa xúc và thành tích đối đầu thì tương đối là thiếu thuyết phục à, và Torino đang trải qua chuỗi trận thất vọng tại giải đấu bóng đá Ý à, ờ, 5 vòng đấu chỉ có một thắng lợi và ba lần bị cầm hòa bên cạnh đó thì họ chỉ thắng được ờ, một trên 4 lần đụng độ mới nhất với Emboli à, ờ, trong khi đó thì phong độ của Emboli cực kỳ ấn tượng năm trận liên tiếp bất bại trong đó có tới 3 chiến thắng kể cả khi mà làm khách của Inter Milan họ cũng bắt đối thủ phải trắng tay à, rõ ràng thì kết liễu của Emboli lúc này xem là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với Torino giờ thì mình chốt cho anh em mã kèo đội chủ nhà Emboli được chấp 0.25